Chào mừng các bạn đến với THOL Stream quận 12 tầng số 1 Và trước mặt chúng ta là một chiếc máy khá là đẳng cấp của dòng pro Performance Plus Có tên gọi là Sixtic Pro Đây là một chiếc máy tập lưng rất hiệu quả trong dòng tập lưng Và thể hình online là một trung tâm tự hào ở máy tập Máy tập, thiết bị tập và dịch vụ là linh hồn của Thai Online Do đó máy tập lưng được đầu tư khá nhiều trong trung tâm của Thần Online Đến với chiếc máy thì nó cũng không có gì mới so với những cái chiếc máy Pro của OnePlus khác Nó vẫn đi theo một cái thiết kế, một cái design đó, Một design cổ điển đó là màu đỏ của nệm và màu đen của khung và màu sáng, màu xám điểm nhấn của máy đó Và hệ thống chỉnh tạ thì vẫn có bonus 10 bao đó vẫn có bonus 10 bao nha các bạn 5 bao không có gì mới cả đây rất đặc trưng của dòng Pro của plus và tay cầm freeway 100% là cái điểm đặc biệt của chiếc máy này dòng PPS hay là dòng PPL đều có cây quyền lực này hết bạn nhớ là dư hay cầm cây này dư đắt đắt không đây là một chiếc máy tập rất giống dòng PPL đó nhưng mà nó đắt tiền hơn nó là PPS vậy thôi y chang không khác gì cả chỉ sang trọng hơn máy đẹp hơn vô chỉnh cái này cái chỗ nào có vàng là chỗ đó chỉnh ai à, dạ cứng như ta đó tự động mấy bạn tự động nó đẩy rồi này không rồi nhấn nó tự động nè dạ à, à, à, à, tự động ra luôn đó để chỉnh cái răng của lưng vậy thôi cái chỗ để chân cái này chỉnh được không ta phải được chứ đó thấy không hay không hay không biết chỗ chỉnh rồi biết chỗ chỉnh rồi nha đó, xuống kịch cái vị trí về đẹp và lên chút xíu cũng được tùy bạn nó có thể lên chút xíu hoặc là có thể vị trí này ok rồi tay cầm kéo bình thường thôi đó à, lưng bài tập lưng vai sau tới trước Yeah.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 No! No! No! No! No! No! Power 2N Haprack đẳng cấp thế giới Đấy, đấy, Ah! Ah! Ah! Ah!